thì uh, hiện tại vào khung giờ này cũng như là vào tối ngày 1 tháng 4 đó vào tối ngày 1 tháng 4 cũng như là rạng sáng ngày 2 tháng 4 sẽ có rất nhiều trận đấu khác được diễn ra đó thì cái trận đấu giữa cái thằng on chơi với Barcelona thì diễn ra vào lúc 2 giờ này Tiến cũng đã lên tại kênh tiếng bóng đá anh em có thể vào để tham khảo nha còn tại kênh uh, Tiến số kèo đây Tiến cũng đã lên cho anh em ba cái trận đấu vào ngày 1 tháng 4 4 nha anh em 4 trận đấu nha đầu tiên là cái trận đấu giữa Liverpool Man City với Liverpool được diễn ra vào lúc 18 giờ 30 ngày 1 tháng 4 đó tiếp theo là trận đấu giữa Arsenal với Leeds nè à, được diễn vào lúc 21 giờ và Chelsea với Aston Villa được diễn vào lúc 23 giờ 30 đó cùng giờ cùng giờ thì cũng có trận đấu giữa Bayern với Dortmund đấy anh em có thể vào tham khảo tất cả các mã kèo này nhé đó thì quay lại với cái kênh uh, tiếng bóng đá thì tiến sẽ nhận định và phân tích cho anh em trận đấu giữa Juventus với Verona trước khi mà nói về trận đấu này anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái tỷ lệ kèo trước nha đây thì hiện tại tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra trận đấu này đó chính là mã kèo là Juventus chấp 1.25 một hòa cùng với 1.5 cả trận đấy à, và mã kèo tài xỉu trận đấu này là 2.25 hai hòa cùng với 2.5 ở hiệp 1 thì Juventus cũng chấp Verona lần lượt với mức chấp là 0.5 và 0.25 à, và tài xỉu hiệp 1 cũng là một hòa và 0.75 đấy rất là nhiều mã kèo nhé anh em thì à, những anh em nào mà thật sự đang thu tha sau bờ đấy anh em nhớ lời tiếng nói nhé đang thu tha sau bờ à, muốn gỡ gạt muốn cùng đi với tiến ở chặng đường dài phía trước cũng như những trận đấu rất là đáng được anh em ờ, chờ đợi những trận đấu rất là hay ở phía trước nè cũng như là các vòng loại Euro và các trận đấu tại đội tuyển quốc gia được sắp diễn ra ở thời gian sắp tới rất là nhiều nếu như nếu như anh em mà tự chơi chắc chắn sẽ thua tha rất là nhiều đúng không anh em anh em chơi anh em không soi kèo anh em thích mã nào vào mã đó đó fan đội nào vào đội đó không có soi kỹ là đội hình ra sân không có soi ờ, các cầu thủ nào sẽ đá chính cái cầu thủ nào dự bị thì chơi như vậy thì anh em sẽ rất là dễ thua tha đúng không đây là tiếng tâm sự thật lòng anh em nhớ nhá tiếng tâm sự rất là thật lòng luôn nếu như mà thật sự anh em muốn gỡ gạt muốn vào bờ muốn đầu tư một cách hiệu quả vào bánh bóng đó thì anh em tốt nhất nên chơi trên một cái trang như là tiếng nên chủ động cầm một cái trang để chơi gặp như mã kèo khó quá anh em đợi bóng lăn 15 20 phút gì đó đợi kèo lên rồi anh em vào đó lúc đó thì cái kèo nó ngon hơn đúng không anh em tỷ lệ thắng cũng cao hơn rồi chưa nói đến việc đó anh em có thể chơi được nè như kèo thẻ nè kèo gốc nè đó kèo góc ở trận đấu này nè là 9.5 góc cả trận cho Juventus với Verona tài xỉu này đó hiệp 1 tài xỉu cũng là 4.5 và mức gốc là Juventus chấp 2.5 ở hiệp ở cả trận này rồi Juventus chấp 1.25 ở hiệp 1 về kèo gốc nè đó làm rồi thâu cò bên ngoài làm gì có những kèo gốc kèo thẻ hay là kèo gung cho anh em chơi đúng không cầm trang thích chơi mã nào chơi đó những cái mã kèo gung kèo thẻ kèo gốc là những cái mã mà rất là dễ cho anh em đầu tư kiếm cơm gạo anh em nên nhớ cái điều đó nha đó à, anh em nào mà thật sự muốn đi với tiếng chặng đường dài muốn đầu tư muốn kiếm cơm gạo thì à, cứ vào cái nhóm của tỷ nha đó cái, cái, cái nhóm của tiến thì tiến nói là một lần nữa là không bao giờ thu một đồng phí nào từ anh em anh em nhớ nhá không thu phí từ anh em nhưng vào nhóm của tiến bắt buộc phải có được hai cái điều kiện thì mới có thể vào cái nhóm của tiến thứ nhất anh em phải có một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái chuyển khoản online gọi tắt là internet banking đấy anh em có xài cái tài khoản ngân hàng có sử dụng chứng khoán online thì anh em mới có thể chuyển tiền vào cái số ờ, vào vào cái tài khoản mà anh em chơi trên trang cũng như là rút cái số vốn rút cái số lời đó về chính cái tài khoản ngân hàng của anh em anh em nhớ nhá anh em mà chưa biết thì cứ liên hệ ngay cho tiến đi tiến sẽ hướng dẫn cho anh em nhiệt tình không bao giờ bỏ anh em hết đó thứ hai là anh em phải có một cái số vốn một hai củ trở lên đúng không anh em anh em chơi bánh bóng mà cầm vài trăm tốt nhất đừng liên hệ cho tiến làm gì hết để cái số vốn đó mà mà đi chơi là dẫn bạn gái đi ăn đi uống đó rồi dẫn bồ bịch rồi đi chơi đi liên hệ với tiến mất thời gian thêm vài trăm ngàn chẳng làm được cái gì đâu anh tiến nói thiệt với anh em nếu như có vài trăm thì lại chơi banh bóng làm gì lại làm khổ gia đình khổ vợ con thêm đúng không nếu như muốn đầu tư muốn chơi thật sự á muốn kiếm ờ, cơm gạo muốn gỡ gạt muốn vào bờ thì ít nhất cũng một hai củ trở lên người ta tìm đến tiếng là có người năm mười năm mười củ rồi năm mươi năm chục củ cái trăm thì tiếng chưa nói gì nữa nhưng mà tiếng vẫn cố gắng giúp đỡ cho anh em những anh em mà có số vốn ít như một hai củ đó chứ đừng có cầm vài trăm cái điều đó nó hơi quá đáng vì tiếng không có khả năng để giúp đỡ như anh em mà cầm vài trăm vào để để gỡ gạt vì cái số vốn nó không có đủ để cho tiếng cho anh em các mắc kèo đầu tư đó ok thì tiếng chỉ nói cho anh em hiểu vậy thôi thứ nhất có số vốn ngoài cổ chữ lên thứ hai có một cái số tài khoản ngân hàng có xài chuyển khoản online thì tiếng cứ liên hệ với tiếng tiếng sẽ hướng dẫn cho anh em cách chơi trên trang cũng như vào nhóm lấy mã kèo chơi chung với tiếng ok thì quay lại với cái uh, uh, trận đấu này đó với những mắc kèo hiện tại trước khi đưa ra tỷ lệ kèo mà tiến chọn anh em hãy cùng tiến đảo qua phân tích cũng như nhận định về trận đấu này trước nha đây đây là cái đội hình ra sân dự kiến mà các chuyên gia đưa ra cho anh em nhận định tiến sẽ không nói nhiều về đội hình ra sân của hai đội nha tiến chỉ nói sơ qua thôi vì đây chỉ là cái ờ, dự kiến của chuyên gia thôi không chắc chắn gì ở đây cả chắc chắn là sẽ có sự thay đổi xáo, xáo trộn rất là nhiều trước khi mà trận đấu được diễn ra đó thì Juventus ra sân với sơ đồ 3511 cái tiền đạo cấm cao nhất đó chính là Vlahovic đó Vlahovic còn Di Maria là cái tiền vệ ờ, hỗ trợ hậu công cho Vlahovic trong cái trận đấu này còn về Verona ra sân với sơ đồ là 3 4 2 1 đấy và tiền đạo cấm cao nhất cho cái thằng Verona đó chính là uh, cái thằng uh, uh, Raic đó ra tiền đạo mang áo số 38 thì uh, đây chỉ là cái đội hình ra sân dự kiến thôi nhé anh em uh, bỏ qua phần này anh em phải cùng tiến đảo qua về cái bảng xếp hạng của Syria hiện tại thì Juventus anh em cũng biết là cái cái đợt mà mà bị à, trừ 15 điểm anh em cái đợt bị trừ điểm của Juventus bị dính cái việc mà về chính trị này nọ hay Lubu ấy thì đến hiện tại Juventus anh em có thể thấy này phía trước còn chỉ 11 vòng đấu thôi nhưng mà Juventus đã xuất sắc vươn lên đến 41 điểm sau 27 vòng đấu đó chỉ kém top 6 là 4 điểm mà thôi và chỉ kém top 5 là 6 điểm cách biệt mà thôi chỉ hai trận thắng thôi Juventus à, hoàn toàn có thể à, lọt chân vào cái chen chân vào cái việc mà mà tranh cái vị trí dự cúp siêu mộng mùa sau đúng anh em đó một cái phong độ phải nói là rất là tốt và chơi rất là kiên cường dành cho Juventus ở mùa giải năm nay nếu như không bị trừ 15 điểm thì Juventus hiện tại đã có đến 56 điểm và đứng ở vị trí thứ hai rồi đúng không anh em đấy còn về à, trường hợp của cái thằng Verona thì đang đứng ở nhóm cầm đèn đỏ nè nhóm cầm đèn đỏ nhóm nguy hiểm với 19 điểm sau 27 vòng đấu à, và đứng ở vị trí thứ 18 đấy và hiện tại Verona cách cái nhóm an toàn gần nhất là vị trí thứ 17 CBGA với 5 điểm cách biệt đó tuy chỉ 5 điểm cách biệt thôi nhưng anh em có thấy gần đây thằng BGA cũng như các đội bóng xếp trên là Celest, Nitana hay Lecce đều có một phong độ khá là ổn định cũng như thằng Empoli cũng vậy đấy cho nên thằng Verona rất là khó rất là khó để chen chân vào cái vị trí mà nhóm an toàn trong những trận đấu sắp tới và đặc biệt là khó khăn hơn cho thằng Verona phải đối đầu với một Juventus đang rất là khác điểm ở thời điểm hiện tại đúng anh em dù cho Verona có khác điểm cỡ nào nhưng cũng không thể so sánh được ông lớn bà đầm già Juventus đúng không Juventus hiện tại thì với cái sơ đồ lực lượng là nó mạnh gấp cả 10 lần cái thằng Verona này cũng như về cái chính trị về về cái lực lượng về cái đồng tiền của thằng Juventus nói thẳng là hơn mọi mặt so với Verona đó thì xét về tất cả xét về tất cả thì uh, anh em hãy cùng tiến đảo qua thêm về cái phong độ của hai đội trước khi đưa các tỷ lệ kèo mà hợp lý nhất trong trận đấu này nhé đây thì về phong độ của Juventus thì ở 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường Juventus có một phong độ rất là khủng chỉ thua duy nhất cái thằng Roma trong cái thế thiếu người mà thôi đó thua 1-0 trong cái thế mà chỉ chơi với 10 người vì phải nhận chiếc thẻ đỏ còn lại là Juventus có tổng cộng 8 chiến thắng cùng với một trận hòa một đều trước cái thằng Nantes ở trận lượt đi cúp ờ, C2 châu Âu đó nhưng mà quay về lại ờ, lượt về thì Juventus đã xuất sắc hạ cái thằng Nantes với số 3-0 ngay trên sân nhà của Nantes luôn tại cái cúp C2 lượt về đó thì qua những trận đấu vừa qua Juventus cũng đã hạ cái thằng uh, Freiburg 1-0 ở trận lượt đi ở vòng uh, tiếp theo của cúp C2 đó và uh, ở trận lượt về Juventus lại tiếp tục hạ gục uh, Freiburg với tỷ số 2-0 và cái ba cái cái cửa để vào trận chung kết đó vào bán kết chung kết của Juventus tại cúp C2 đang rất là sáng nha anh em đó cũng như Juventus và MU chính là hai cái ứng cử viên mà tiếng uh, Tiến nhận định là Juventus cùng với MU là hai ứng cử viên cho cái ngôi vô địch tại cúp C2 ở mùa giải năm nay. Đó một cái cúp C2 giải đấu rất là hấp dẫn luôn khi có sự góp mặt của hai ông lớn này đúng không anh em? Và không những vậy, những cái chuỗi trận thắng tại Serie A cũng giúp cho Juventus một mạch vươn lên đến vị trí ờ, thứ 27 với 41 điểm. Đó, cái phong độ cực là tốt này cực tốt luôn phải nói là rất tốt dành cho Juventus đó thì sẽ rất là khó để cho Verona có được một điểm số trong trận đấu này này dù cho Verona đang có phong độ khá là ổn thời gian gần đây đó nhưng mà sẽ rất là khó dành cho Verona để có điểm được trước Juventus anh em nhớ nhé còn về phong độ của Verona Tiến sẽ nói thêm về phong độ của thằng này đó thằng này ở 10 trận thi đấu gần nhất nó chỉ có được hai chiến thắng 4 trận hòa và phải nhận đến uh,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 rồi thua 0-3 trước Fiorentina cũng như là trận gần nhất phải nhận thất bại 1-3 ngay trên sân nhà của Sampdoria đó thì ở trận lượt ở lượt đấu này Juventus sẽ làm ở làm chủ sân nhà và sẽ tiếp đón đội khách uh, Verona và nếu như mà anh em nhìn vào cái phong độ sân khách cũng như sân nhà của hai đội thì anh em cũng sẽ biết là mình nên lựa chọn và đầu tư cái đội bóng nào ở cái uh, cuộc đối đầu này đây sân nhà Juventus toàn à, đã bất bại liên tiếp 5 trận với 4 chiến thắng và một hòa đó 4 chiến thắng một hòa còn về đội khách Verona trên sân khách Verona đã có 5 cái chiến làm khách gần nhất với 3 thất bại và hai trận hòa chưa biết mùi chiến thắng luôn đó nhìn vào cái phong độ thôi anh em cũng biết là mình nên đầu tư vào Juventus đúng không anh em và anh em hãy nhìn thêm về cái lịch sử đối đầu trong lịch sử đối đầu thì Verona ở mùa giải uh, năm 2021 Verona cũng đã có một lần xuất sắc đánh bại được Juventus với tỷ số 2-1 đó à, nhưng tính tổng ở bốn trận đối đầu gần nhất thì ờ, Juventus hoàn toàn có lợi thế với hai chiến thắng một hòa và chỉ nhận một thất bại trước Verona mà thôi cái điều này cũng giúp cho Juventus có thêm nhiều cái ờ, động lực đó và nhiều cái niềm tin chiến thắng trong trận đấu này trước Verona đặc biệt là được chơi trên sân nhà của mình đó đúng không anh em thì với những gì Tiến đã phân tích Tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái mã kèo của hai đội bóng này đây à, xem thêm về cái thông số của hai đội bóng này để đưa ra những mã kèo mà hợp lý nhất đó ở 5 trên 7 trận đối đầu nhau mới đây thì cả hai đội đều về mức xỉu góc nha anh em đều có dưới từ 10 góc trở lại ở 5 trên 7 trận gần nhất đấy và 8 trên 10 trận gặp nhau thì cả hai đội đều có được bàn thắng vào lưới đối phương đó chính là mã kèo cả hai đội cùng ghi bàn đấy và 4 trên 5 trận gần nhất thì cả hai đội cũng về với cái mức là từ hai bàn thắng trở xuống mà thôi cái mức mà về xỉu ờ, bàn thắng rất là cao đó và ở 20 lần đối đầu nhau ờ, trong lịch sử thì Verona đều bị Juventus đâm thủng lưới đó thì với những cái thông số hiện tại anh em có thể đầu tư cho tiến vào cái mã kèo là cả hai đội ghi bàn cùng với mã là xỉu bàn thắng đó thêm vào đó anh em cũng có thể vào mã xỉu gốc trong cuộc đối đầu này đúng không anh em nói so xét về những thông số thôi thì cái tỷ thắng cao hơn thì anh em sẽ đầu tư vào cái phần mà tỷ thắng cao đúng không đâu có ai dại dột mà mà ví dụ như có 8 trên 10 trận cả đội đều ghi bàn mà anh em lại vào cái mã kèo là chỉ có một đội ghi bàn trong cuộc đối đầu này đúng không trong khi đó có 8 trận đã cả hai đội đã ghi bàn trong 10 trận đối đầu nhau gần nhất đó chính là những cái thông số rất là quan trọng anh em anh em đầu tư bên bóng anh em phải nhìn vào những cái thông số rất là cao nó nhưng mà đây đây chỉ là một phần nào đó về những cái mã kèo mà tham khảo thôi muốn chắc chắn hơn thì anh em nên tốt nhất là đợi cái đội hình ra sân dự kiến ấy xin lỗi anh em nha đội hình ra sân chính thức thôi chính thức khi mà anh em mà biết được cái đội hình à, chính thức của nó là ca xăng với sơ đồ nào cũng như là có những cầu thủ quan trọng nào ca xăng uh, à, và có được những cái trụ cột nào đó rồi ai dự bị ai ra sân chính thức lúc đó thì những mã kèo mà mà mình soi á soi nó kỹ hơn cũng như tỷ thắng nó sẽ cao hơn rất là nhiều đúng không anh em đấy cho nên với những gì mà tiến đã phân tích nhận định cho anh em cũng như cái tỷ lệ kèo này tỷ lệ kèo mà nhà cái nó đưa ra hiện tại thì tiến sẽ chốt cho anh em uh, các cái mã kèo như sau trong cái cuộc đối đầu của hai đội ở uh, lần này đầu tiên đó chính là thứ nhất là anh em đầu tư cho tiến vào mã kèo xỉu gốc 9.5 ft đó thứ hai thứ hai là anh em đầu tư thêm cho tiến anh em có thể thấy nè à, cái thằng Verona Phan Tiến sẽ nói thêm một chút về Verona Verona tuy là nó có phong độ không được tốt nhưng cũng có đến uh, 50% 50 60% trong cái cuộc đối đầu gần đây nó đều ghi bàn trước các đối thủ đúng không anh em cho nên về cái mã kèo cả hai đội ghi bàn tuy Tuy là 8 trên 10 trận gần đây thì trong lịch sử đó đầu cả hai đội à, Juventus và Verona đều ghi bàn với nhau, đúng không? Cả hai đội gặp mặt nhau đều ghi bàn. Nhưng hiện tại cái phong độ của cái thằng Verona khá là tệ nên cái khả năng mà để ghi bàn vào lưới Juventus cũng rất là khấp thấp nha anh em. Đó nên Tiến sẽ bỏ qua mã kèo này. Mình phải nhìn vào thực tế chứ không phải mình nhìn vào cái thông số này mà có thể đầu tư nha anh em một phần phải nhìn vào thực tế nữa đúng không đấy cho nên tiến không dám chắc vào mã kèo cả đội ghi bàn mà tiến chỉ chắc là juventus sẽ có bàn thắng trong trận đấu này thôi cho nên tiến sẽ bỏ qua mã kèo cả hai đội cùng ghi bàn nhé anh em đó Vậy cho nên với cái tỷ lệ kèo này Tiến sẽ ưu tiên cho anh em là vào mã kèo Juventus được chấp một hòa cả trận Đây Juventus Juventus trừ một FT Ok cho anh em Hiện tại thì Juventus chỉ uh, mã kèo là chấp 1 ăn 0.74 thôi. Nếu mà anh em muốn ăn cao hơn, anh em có thể đợi bóng lăn 5 10 phút hoặc 15 20 phút gì đó thì đợi uh, mã kèo này hạ xuống còn 0.75 hoặc là còn uh, hoặc là một hòa nhưng mà vẫn ăn lên mức là ăn đủ luôn đó. Lúc đó anh em vào vẫn chưa có muộn đúng không? Chơi như vậy mới gọi là chơi. Đó cầm trang là phải chơi như thế. Ok cho anh em. Thì đây là hai cái mã kèo, hai cái mã kèo duy nhất mà tiến chốt trong cái cuộc đối đầu này cho anh em. Ok cho anh em về mã kèo tài xỉu tiến cũng sẽ không dám chốt cho anh em vì ai biết được Juventus nó có cái lợi thế bàn thắng đầu nó sẽ chơi thăng hoa đó nó sẽ chơi thăng hoa và cái thằng Verona không còn gì để bắt nó sẽ vỡ chặn rồi sao đúng không nó thi đấu với cái tinh thần thoải mái nó rất là dễ vỡ chặn anh em cho nên không đáng để đầu tư vào mức xỉu bàn thắng cho nên hai mã kèo này đó là hai mã kèo mà chuẩn nhất tiến có thể cho anh em đầu tư đó nên muốn ăn cao hơn thì cứ đợi Juventus đá 15 20 phút rồi vào ok cho anh em thì đây chỉ là những cái mã kèo mà tiến ờ, lên cho anh em để anh em tham khảo thôi anh em mà muốn chắc chắn hơn cứ ờ, liên hệ với tiến vào nhóm à, tiến sẽ đưa cho anh em những cái mã kèo chuẩn hơn trước giờ bốn lần đó khi vĩ được cái thông tin chính thức về hai đội cũng như đội hình ra sân của hai đội đấy Ok, cái điều kiện vào nhóm tiến nói một lần nữa. Thứ nhất có một số 4, một hai cũ trở lên. Thứ hai là phải có một cái tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking uh, gọi là chuyển khoản online đến em để có thể đăng ký một cái trang chơi chung với tiến để có thể kiểm soát chủ động chơi cái mắc kèo mà mình thích, không cần phải báo ngoài qua thầu qua cò trước 3 bốn tiếng làm gì hết. Đấy thì ok anh em nào hợp ý thì vào với tiếng nhé còn không thì có thể đánh ngược lại hoặc xem tham khảo thôi thì tiếng cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây anh em đừng có quên là để lại một bình luận dự đoán tỷ số về cái cặp đấu này tiến sẽ lựa chọn ra những ngay bình luận ờ, nhanh sớm nhất cũng như chuẩn nhất tiến sẽ dành tặng cho anh em đó là 500k tiền mặt nha anh em đó và anh em cũng đừng quên là ấn like vào cái video này và để lại một lượt đăng ký theo dõi kênh tiếng bóng đá cũng như là cái kênh tiếng soi kèo nhé tiến sẽ chúc cho anh em có thật nhiều sức khỏe và chúc anh em luôn thắng ở các mọi kèo mà anh em đã đầu tư